quên quên mặc áo mưa chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau you, baby. gắn với những ưu tư của mây đang sống trên tròn tình ta